Hello, xin chào tất cả em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo nơi mà mình có thể đưa ra những cái má nhận định cũng như là những má đầu tư chuẩn nhất để em có thể tham khảo và đầu tư thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định sớm cho em một trận đấu ở trong khuôn khổ ngoại Anh đó là trận đấu giữa Bradford đối đầu với Nottingham Forest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 Hai đội bóng đối đầu với nhau tổng cộng 20 lần từ năm 2005 thì trong đó là có 9 chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Brentford, cùng với đó là có 7 trận thua và 4 trận hòa. Còn về phong độ hiện tại thì anh em có thể thấy là về phần sân của đội chủ nhà Brentford đang có phong độ hiện tại là khoảng 33%. Trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này đang có cho mình là một trận thắng, hai trận hòa cùng với nó là ba trận thua. Về phần sân của Nottingham Forest đội khách ở trong trận đấu này thì đang có phong độ hiện tại là khoảng 25%. Sau khi mà có 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có lên tới là 4 trận thua, một trận hòa và một trận thắng gần đây nhất là trận thắng 3-1 ờ, trước ờ, Bristol thì với cái phong độ là như vậy, anh em cùng mình xem qua ở trên cái bảng xếp hạng của hai đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ bao nhiêu. Thì có thể thấy về phần sân của đội chủ nhà Bedford đang có cho mình là vị trí thứ 9 sau khi mà trải qua 33 vòng đấu thì hiện tại đội bóng này đang có cho mình là 47 điểm. Và hiệu số bàn thắng của đội bóng này đang có là 50 bàn thắng và 43 bàn để bị thủng lưới. Và hiện tại là đang có là 11 trận thắng, 14 trận hòa cũng với là 8 trận thua. Còn về phần sân của Nottingham Forest, đội khách ở trong trận đấu này thì hiện tại đội bóng này đang có cho mình vị trí thứ 17 sau khi cũng trải qua cho mình là 33 vòng đấu nhưng mà lại chỉ có cho mình là 30 điểm mà thôi. Hiện tại thì uh, Nottingham Forest đang uh, cách biệt với uh, nhóm cầm đèn đỏ là vị trí 18, 19 đó là khoảng uh, 1 đến 2 điểm mà thôi. Cho nên nếu mà đội bóng này không thể giành được chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay thì có thể bị tụt hạng bất cứ lúc nào ở khi mà Leicester City cùng với là Everton đang à, bám đuổi rất là sát khi mà chỉ cách biệt 1 đến 2 điểm và hiệu số bàn thắng cũng như là bàn thua của Nottingham Forest thật sự rất là kém khi mà trong 33 à, vòng đấu đội bóng này chỉ ghi được 29 à, bàn trong đó bị thủng lưới lên tới là 60 bàn thì anh em cùng mình xem qua cái phần à, đội hình dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng ở trong trận đấu ngày hôm nay thì có thể thấy là về phần sân của đội chủ nhà Bedford thì dự kiến sử dụng mình đội hình là 433 còn về phần sân của Nottingham Forest sẽ sử dụng cho mình là đội hình 4231 à, xin lỗi anh em là 4321 nhưng hàng công cao nhất của Bedford ở trong trận đấu ngày hôm nay anh em có thể thấy đó gồm có là Sadet, Toney cùng với là Mbemo. Còn về phần sân của Nottingham Forest thì hàng công cao nhất của đội bóng này sẽ gồm có là Anuki và theo sau đó sẽ là hai tiền vệ đó là Junoson cùng với là Uwet còn về phần mà vắng mặt hiện tại mà không thể tham gia trong trận đấu này dự kiến là như vậy thì anh em sẽ thấy là phần sân của đội à, chủ nhà Brentford vắng mặt sẽ là bốn cầu thủ bị à, chấn thương cùng với đó là một cầu thủ nghi ngờ như gồm có là bốn cầu thủ chấn thương như là Lewis Potter, Jason dogan cùng với là Satukasa còn về phần sân của Nottingham Forest ở trong trận đấu này anh em có thấy là vắng mặt khá là nhiều cầu thủ khi mà đội bóng này có sự vắng mặt của lên tới là 11 cầu thủ bị chấn thương cùng với đó là một cầu thủ bị nghi ngờ đó là Gustavo San Sanpara và đây á, thì cũng chỉ là cái sơ đồ dự kiến mà mình có được chứ không phải là sơ đồ chính thức của hai đội bóng sử dụng trong trận đấu ngày hôm đó thì anh em mà muốn có mà có được cái sơ đồ chính thức thì phải chờ đến khi mà gần đến giờ bóng lan từ 10 à, đến 15 phút thì khi đó mình mới có những cái thông tin đội hình cũng như là thông tin chính thức về à, trận đấu còn sơ đồ này chỉ là mang tính chất tham khảo cho anh em mà thôi còn về cái thành tích thi đấu gần đây hai đội bóng thì anh cùng mình xem qua ở trong 10 trận đấu gần đây nhất á, thì à, đội chủ nhà Bedford thì đang có cho mình là 3 chiến thắng cùng với là 3 trận hòa và trong đó là có 4 trận thua. Thì trận thắng gần đây nhất để mà khích lệ được tinh thần của Bedford là trận thắng 2-0 trước Chelsea ở lượt trận ngày 27 tháng 4 thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này được diễn ra như thế nào khi mà đội chủ nhà Chelsea đưa ra mức chấp là 0.75 nhưng mà lại để thua kèo cho Á khi mà để tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội khách là Bayford cùng với đó anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này thì sẽ có khoảng 7 à, thẻ à. à, xin lỗi anh em là 7 góc cùng với đó là ba thẻ vàng còn ở trận thua à, trận hòa gần đây của Brentford trước Aston Villa thì có thể thấy ở trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức uh, à, kèo đồng cho trận đấu và giúp cho Brentford hòa trận đấu ngày hôm đó còn một số thông tin như là kèo góc kèo thẻ thì có thể thấy là về uh, kèo góc thì sẽ gồm có là 12 góc cùng với đó là 5 thẻ vàng còn về trận thua gần đây trước Wolverhampton thì ở trong trận đấu này nhà cái sẽ đưa ra mức kèo đồng cho trận đấu và giúp cho Wolverhampton thắng ờ, với tỷ số 2-0 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và anh em có thấy ở trong trận đấu này sẽ có 7 góc cùng với là hai thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này. Còn về phần sân của đội khách Nottingham Forest thì đội bóng này đang có một phong độ khá là yếu kém khi mà trong 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chỉ có một trận thắng cùng với đó là hai trận hòa và lên tới là 7 trận thua. Thì nếu mà không xét một trận thắng này trận thắng vào à, ngày 27 tháng 4 trước Brighton thì uh, trước đó là 9 trận đấu thì đội bóng này không có một chiến thắng nào hết thì anh em cùng mình xem qua trận thắng 3-1 trước Brighton ở trong cái lượt trận 27 tháng 4 à, thì ở trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp là của Brighton chấp một trái hòa nhưng mà đã thua kéo Á khi mà để tỷ số là 3-1 nghiêng về phía Nottingham Forest cùng với đó ở trong trận đấu thì sẽ có 9 góc cùng với đó là hai thẻ vàng đều nghiêng về phía của đội chủ nhà Nottingham Forest ở trong trận đấu ngày hôm đó còn về trận thua trước uh, Liverpool ở, lượt trận ngày 22 tháng 4 thì anh em có thể xem qua trong trận đấu này thì Liverpool đưa ra mức chấp lên tới là hai trái hòa nhưng mà để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-2 như về phía uh, đội uh, khách Nottingham Forest đã giúp Nottingham Forest thắng kèo châu Á trong ngày hôm đó cùng với đó ở trong trận đấu này thì có lên tới là 12 góc cùng với là một thẻ vàng thì trong trận đấu này có 9 phạt góc nghiêng về phía Liverpool và một thẻ vàng của đội khách Nottingham Forest còn một về một trận thua khác ở trước MU uh, trận thua 2-0 thì anh có thể thấy ở trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp cho MU là mức chấp 0.75 và đã giúp MU thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 và ở trong trận đấu này thì cũng có lên tới là 13 góc cùng với đó là hai xin lỗi anh em là bốn thẻ vàng thì hai thẻ vàng cho mỗi bên thì với cái mà phong độ thi đấu gần đây của hai đội bóng là như vậy á thì anh em xem qua cùng mình ở cái ờ, lịch sử đối đầu hai đội bóng khi mà chạm trán với nhau và trong 4 ờ, lần chạm trán gần đây nhất thì trong đó là sẽ có hai trận hòa trận hòa hai đều trước uh, lượt trận ngày mùng 5 tháng 11 cùng với, với lại lượt trận uh, ờ, 20 tháng 3 với tỷ số là một đều. Cùng với đó là có một trận thắng thuộc về phần sân của đội chủ nhà Bedford với tỷ số là 3-1 và một trận thua trước Nottingham Forest với tỷ số là 1-0. Thì anh em cùng mình xem qua hai trận đấu này. Ở trong trận đấu mà Bedford thắng với tỷ số 3-1, anh em thấy nhà cái đưa ra mức chấp là 0.25 và đã giúp Bedford thắng với tỷ số của kèo châu Á. Cùng với đó ở trong trận đấu này thì sẽ có lên tới là 12 góc, cùng với đó là một thẻ đỏ và 7 thẻ vàng. Còn về trận đấu mà Nottingham Forest thắng với tỷ số là 1-0 thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này thì có thể thấy nhà cái đưa ra mức chấp cho Beford là mức chấp 0.75 và đã giúp cho Nottingham Forest thắng với kèo chóa khi mà tỷ số là 1-0. Và khi mà ở trong cái kèo phạt góc cũng như là kèo thẻ trong trận đấu này thì có thể thấy là có lên tới là 16 góc, trong đó là sẽ có hai thẻ vàng. Còn hai trận hòa gần đây nhất thì anh em cùng mình xem qua trận hòa hai đều ở lượt trận ngày 5 tháng 11 năm 2022 thì có thể thấy ở trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức kèo đồng và kèo châu Á đá hòa ở trong trận đấu ngày hôm đó. Cùng với đó là ở kèo góc thì ở ờ, trong trận đấu này sẽ có 6 góc cùng với đó là 4 thẻ vàng. Còn về cái trận mà hòa một đều thì anh em có thể xem qua đây khi mà nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Brentford ở mức chấp 0.75 và đã giúp cho Nottingham Forest thắng với tỷ số của kèo chuột. Cùng với đó thì uh, à, kèo góc và kèo thẻ ở trong trận đấu này thì sẽ có là 8 góc cùng với đó là 7 thẻ vàng. Thì như em có thể thấy là hai đội bóng này mà đối đầu với nhau thì cũng khá là nhiều thẻ cùng với đó là phạt góc. Cho nên má kèo phạt góc cùng với là má kèo thẻ ở trong trận đấu này thì là một má kèo có thể anh em uh, nên tham gia và đầu tư Vậy thì anh em cùng mình xem qua cái kèo nhà cái đưa ra trong trận đấu ngày hôm nay khi mà những cái thông tin mà mình đưa ra cho anh em xem là như vậy. Thì có thể thấy nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là 0.75 cho Brentford ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khi mà bỏ một vào Brentford sẽ ăn được 0.82 cùng với đó là bỏ một vào Nottingham Forest sẽ ăn được 1.11 cùng với đó là kèo tài xỉu ở trong trận đấu này được niêm yết ở mức là 2.25 bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn đủ cùng với đó là bỏ một vào kèo à, à, xin lỗi em là bỏ một vào kèo tài sẽ ăn đủ cùng với đó là bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.91 và hiện tại thì à, kèo cực chấp hiệp 1 được niêm yết ở mức là 0.25 cho Bayford với đó là kèo tài xỉu hiệp 1 niêm yết ở mức là một trái hòa thì như anh em có thể thấy ở trên trang sẽ có một số kèo sớm như là tỷ số chính xác, tỷ số chính xác hiệp 1, à, kèo chấp này, kèo bàn thắng tài xỉu này, à, tổng số bàn thắng, à, cược chắn à, lẻ của cái à, bàn thắng này, lẻ chắn bàn thắng này, cơ hội kép dưới sạch lưới đội thắng và ngược dòng cỡ thắng áp đảo cùng với đó là tỷ số cách biệt và còn có kèo góc kèo thẻ và kèo xiên thì như kèo góc kèo thẻ và kèo xiên thì những cái kèo đó thì uh, gần đến giờ bóng diễn ra thì nhà cái sẽ đưa ra những mức kèo để cho anh em có thể tham gia vào đầu tư còn hiện tại thì chúng ta chỉ có một số kèo sớm như ở trên màn hình mình đã đưa ra cho anh em xem và hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò để còn mất tiền lai tiền phí cũng như là không thể tự do ra vào các kèo khác nhau thì anh em có thể liên hệ cho mình để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cũng như là những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất. Bởi vì anh em chơi qua thầu qua cò như cái má kèo này anh em kết bé fort thì anh em sẽ ăn được ở 0.82 nhưng ở ngoài thầu ngoài cò nó sẽ chỉ cho anh em lan là 0.75 hoặc là 0.70 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em cho nên anh em nào mà còn đang chơi qua thầu để co cò để còn mất tiền lai tiền phí ấy, thì mình khuyến khích anh em hãy chơi trên một trang chơi để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau còn đến với trận đấu ngày hôm nay mình sẽ chốt cho em một má kèo duy nhất ở trong video ngày hôm nay thì ở vị má kèo ngày hôm nay mình sẽ chốt cho em đó là má kèo Beford được uh, à, chấp 0.75 bởi vì anh em có thể thấy là ở thành tích thi đấu ở trên sân nhà của Bedford thực sự rất là tốt khi mà trong khoảng 4 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này sẽ có cho mình là hai trận hòa, một trận thắng và chỉ có một trận thua khi mà thi đấu ở trên sân nhà của mình mà thôi. Còn về phần sân của đội khách thì anh em thấy là đội bóng này có 5 trận đấu khi mà thi đấu ở phần sân là đội khách thì đang có liên tiếp là 5 trận thua khi mà những trận thua ở khi mà thi đấu ở phần sân của đội khách đều thua với tỷ số từ 2 đến 3 bàn trở lên và anh em có thể thấy ở trong lịch sử đối đầu thì sẽ có một trận đấu mà Brentford thắng với tỷ số là 3-1 Cho nên với cái lợi thế sân nhà cũng như là cái phong độ hiện tại của Brentford khi mà thắng với tỷ số 2-0 trước Chelsea ở lượt trận 27 tháng 4 sẽ giúp phần nào cho có thể cải thiện được cái phong độ cũng như là lối chơi của Brentford ở trong cái trận đấu đối đầu với Nottingham Forest cho nên cái má kèo là mà Brentford chấp 0.75 là một má kèo sáng cũng như là một má kèo đáng để em có thể tham gia vào đầu tư ngày hôm nay mình chốt cho anh em còn về những cái mã kèo như là tài xỉu phạt góc cũng như là những cái mã kèo xiên thì mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm của Việt Dũng bởi vì những cái mã kèo đó thì mình phải có những cái thông tin chính thức cũng như là thông tin liên quan đến đội hình của hai đội bóng tham gia trận đấu ngày hôm đó thì mình mới có thể chốt cho anh em được à, những cái mã kèo chắc ăn nhất còn mã kèo Bayford chấp 0.75 cũng chỉ là mang tính chất tham khảo để anh em có thể xem trước khi trận đấu được diễn ra thì nên anh em nào mà còn chưa có một nhóm chơi cũng như là một trang chơi uy tín thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em vào nhóm cùng với là một trang chơi riêng